và đây là một cái à, ghế ghế cổ nhiều khi à, chúng ta cũng liên tưởng đến đây là một cái à, vị trí để tổng thống ngồi vừa làm việc vừa à, nghỉ ngơi hai chồng nhập viện cả tuần lễ đây chưa rồi thành ông đưa chị phá cho cái ông ở dưới làng nãy dạ rồi, ờ, ông dưới làng gọi cho cái ông thôn dạ. đi uh, nó đi phương rèn à không có giờ được yeah. Dạ. nên gọi, gọi ra thôn hai thôn hai ông kia cũng không bắt máy luôn dạ ừ. vậy là là hai người cao tuổi giữ chịu khó nhưng mà một người thì nhập viện còn người kia thì uh, không bắt máy chồng của ông. mắc công việc rồi ha dạ rồi cảm ơn nha chị ờ, ông ngoại ơi con chào ông ngoại à, con ở nơi xa tới á con nghe mọi người nói đây ở nơi đây có một cái ngôi nhà của một người tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Văn Thiệu đúng không ngoài? đúng dạ thì ngôi nhà này có ở đây ở lâu lâu chưa ngoại anh lâu rồi dạ từ những năm nào chưa ngoại trước năm 75 năm dạ. 60 à. 65 rồi dạ. thì hiện tại ngôi nhà này thì uh, có ai quản lý không ngoại hồi đó thì cho dân ở dạ. để ờ, quét dọn mà bây giờ á thì bây giờ cái hộ người cao tuổi á, dạ. người ta ở dưới xã ta cho người ở cao tuổi làm việc à thành người ta dọn dẹp lại trong đó hết trơn rồi à thì ngôi nhà ngày ngày xưa thì ờ, là trong gia đình của ông ờ, Nguyễn Văn Thiệu sống đây thì ông Thiệu có có về đây lần nào không ờ, ngoài có về cho nhưng mà không có vô à. vô đây thắp nhang cái rồi đi xuống dưới đình chữ nhà mát hay chữ chơi à. ở đó dưới đó không à là là ngày xưa ông Nguyễn Văn Thiệu cũng từng về đây ha ngoài ha có về có về về thắp nhang khói tổ à, tiên vậy tổ tiên vậy hộ tống đi xuống dưới khách sạn chữ chơi gì đó dạ. à, khách... mỗi lần về chắc ờ, người ờ, theo ông về bảo vệ ông chắc nhiều lắm ngoại ha chắc nhiều chứ à. ngoại đã gặp ông ngoài đời lần nào chưa có có gặp mà nhưng mình không có ấy được chỉ ở xa dồn thôi à không tiếp xúc gần được ha không không có bảo vệ mà sao à, tiếp xúc được không có bao giờ à. ngôi nhà này trước giờ thì đã được uh, sửa tu lại chưa ngoại không hồi đó giờ nó như vậy là vấn đề cái nét xưa hả à cái nét xưa nó ở đây dạ mỗi năm là có ai đến nhang khói gì không ngoài không giờ là con cháu không còn ai nữa không còn ai à. bỏ bỏ đó lưu linh ngày xưa thì ờ, không biết là người người cha của ông Nguyễn Văn Thiệu thì có làm ờ, chức chức tướng gì không ờ, không không không, không. dân giả thôi à làm người dân bình thường à, cái nhà này cất như vậy là nhà hồi đó chắc cũng có cỡ lắm chứ không phải vừa dạ. chứ hồi đó dân chúng đâu có cái nhà nào ở đây xung quanh đây không có nhà à nghĩa là để cất được một ngôi nhà này là ngày xưa cũng thuộc dạng giàu có dạ, lắm không có lắm giờ, giờ cũng có lắm à, chứ. quyền quý lắm đó cũng có chia có có của lắm á dạ chứ hồi ở đây dân giả không mà đâu có à. gì khu này ngày xưa chắc ờ, đồng ruộng không à ngoài ờ không có ruộng mà ruộng muối không à ruộng muối ở à? đây phải làm biển đánh cá đánh đồ ở đây không à, à. còn ruộng muối thì nó làm tuốt ở trong xa kìa dạ ngoại năm nay nhiêu tuổi đây ngoại tám mười bốn tuổi dạ thấy ngoại còn khỏe quá con cũng ờ, sau này cũng muốn được như ngoại vậy đó à. <laughs> dạ con cảm ơn ngoại nhiều nhá à, giờ gì? con lại đó con ờ, thăm ngôi nhà xíu à. dạ con cảm ơn ngoại chúc à. ngoại nhiều sức khỏe nhé ngoại à, cảm ơn dạ Chào mừng quý anh chị và cô chú đã trở lại với video tiếp theo của TBL Thì hiện tại TBL đang ở Ninh Thuận và đang à, đứng ngay tại căn nhà của một vị tổng thống Việt Nam Cộng hòa ngày xưa mang tên là Nguyễn Văn Thiệu Thì à, lúc nãy à, TBL và một số anh em cũng đã hỏi thăm để Ờ, lấy chịu khó kiếm ờ, vào tham quan ờ, review cho mọi người cùng xem căn nhà của một vị tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thời xưa như thế nào thì hiện tại là chịu khó không thể nào mà lấy được nha mọi người thì bây giờ TBL sẽ cho mọi người xem toàn cảnh phía bên ngoài của căn nhà của một vị tổng thống thời Việt Nam Cộng Hòa nha mọi người Đây, mời quý cô chú và anh chị cùng à, TBL đồng hành cái à, video này nha. Đây. Đây là toàn cảnh à, căn nhà của vị tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu ngày xưa nha mọi người. Thì TBL được biết rằng hồi xưa mà có được một căn nhà giống như vậy á thì gia chủ phải rất là giàu có bỏ ra một số tiền rất là khủng luôn để có thể xây được một căn nhà như thế này nha mọi người thì bên ngoài căn nhà nó tót lên một cái vỉa cổ xưa rất là xưa luôn nha mọi người trải qua bao đời thì những cái vết hàng thời gian cũng giống như những cái ờ, dây leo và những cái cây tầm gửi nó đã lên tới ờ, mọc lên tới tận nóc nhà luôn nha mọi người đó thì bằng chứng ờ, rõ rệt là cái tường rào phía bên ngoài nè mọi người thấy không tường rào phía bên ngoài nó đã rạn nứt hết là mọi người đó trên đây là những thanh sắt vô cùng sắc bén luôn nè mọi người đó và nó cũng đã rỉ sét hiên ố theo thời gian nha mọi người đây chúng ta thấy ờ, những ờ, vết ờ, rong rêu này đã bám ngồi đây nè đó thì bên trong cái mảng sân á quý anh chị và cô chú thấy không lót cái gạch vuông đó là cái gạch hồi xưa thì cái gạch này hồi xưa mới có nha bây giờ chắc không thấy bán đâu nữa rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái à, khung cửa và cái sân bên mái che thì à, quý anh chị và cô bác thấy những cái à, miếng gạch bông cũng rất là xưa luôn điều đó chứng tỏ là ngôi nhà này xây dựng thời cái thời cách đây cũng vài chục năm về trước rồi chúng ta sẽ bước sang về phía trước của căn nhà nha mọi người đây ở bên ngoài nhìn thấy căn nhà này mình liên tưởng tới một căn nhà ba gian ờ, rất là thoáng mát và chỉ có những vị giàu có ngày xưa mới có thể xây được một căn nhà ba gian rộng lớn như thế này nha mọi người đây nhà này là theo mẫu nhà kiểu ba gian nha mọi người hai gian hai bên và một gian chính giữa nha mọi người cửa thì sử dụng là cửa gỗ theo TBL nhìn thấy là cái loại gỗ này rất là chắc luôn mọi người nhìn từ xa nhìn thấy cảm giác nó đó là một loại gỗ rất là quý luôn quý anh chị và cô bác cùng TBL chuyển sang phía bên này để mình à, xem cái phía à, gian bên này được những cái à, hình ảnh như thế nào nha mọi người đây thì TBL sẽ luồn cái máy quay vào trong để để xem đó phía bên trong là dùng ngói mà ngói này ngói này chắc uh, lợp lại quá chứ nếu mà ngói ngày xưa thì là ngói âm dương chứ không phải ngói này ngói này thì cũng không có xưa lắm thì trên cánh đà cái cây đà thì làm bằng gỗ bên cạnh đây thì có một cây me một cây me rất là cổ thụ luôn mọi người mình nghĩ cây ờ, me này chắc cũng uh, trên 100 tuổi rồi mọi người rất là lớn luôn đó thì ờ, chiều khó hiện tại là không có đem được về đến đây để mở cái ổ khóa này cho nên mọi người thông cảm TBL cũng uh, lặn lội đường xá xa xôi đến đây để đem những thước phim hết sức chân thật về hiện tại của cái ngôi nhà một vị tổng thống Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu bây giờ đã chuyển đổi công năng rồi nha mọi người bây giờ nó đã chuyển thành câu lạc bộ người cao tuổi rồi nha mọi người muốn ờ, vào căn nhà này để tham quan thì phải thông qua những cái ờ, cụ ờ, cao tuổi đang giữ chức sắc và đang giữ chìa khóa mới vào được bên trong nha mọi người Ôi mừng quá quý cô chú và anh chị ơi Sau một hồi à, trăn trở Không biết có vô được căn nhà của à, vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu Ngày xưa không Thì bây giờ TBL đã vào được căn nhà Với sự à, trợ duyên của một số người anh em hàng xóm Và bây giờ thì TPL cùng với anh chị, cô chú đi tham quan một vòng trong ngôi nhà này nha mọi người thì bên hông nhà có những cái à, cánh cửa vừa đủ cho một người đi nha quý anh chị và cô chú đặc biệt là trong cửa có những cái à, thông hơi giống vậy nè đó những cái thông hơi và wow, loại gỗ này cũng cảm giác rất là tốt luôn rất là quý luôn đó bây giờ mình sẽ xem trên phần góc nhà thì theo nhận định của TBL thì ngôi nhà này có thể được lợp lại chứ không phải là à, căn nhà này cái ngói nghiêng thủy nó là cái ngói giống như vậy nha mọi người đây là cái ngói cũng cái thời hiện đại bây giờ chứ không phải là à, thời xưa thì cái bên đây á, là mình đang đi bên hông một cái căn nhà ba gian bây giờ mình sẽ đến với cánh cửa mình cảm giác những cái cánh cửa này nó rất là chắc luôn và nó đã nó có cái à, lỗ thông gió nè mọi người đó cái lỗ thông gió này thì thôi rồi bà nhà bao mát luôn bây giờ chúng ta sẽ à, đi qua phía bên này đây đây là gian chính cho nên cái cửa nó sẽ gấp đôi cái cửa bên hông nha mọi người cửa bên hông như vậy là cũng to cũng chắc rồi cửa chính thì nó gồm có hai cánh cửa mỗi cánh cửa thì bằng một cái cửa bên hông đi qua tính ra nhà này rất là nhiều cửa luôn ở trong ngôi nhà này rất là mát luôn nè nha mọi người và đây là một cái căn cửa đại cửa đại chính giữa hai cánh hai cánh cửa kia là hai bên nè đó quý cô chú và anh chị thì hai cánh cửa hai bên này đã được khó rồi nha quý cô chú anh chị không có vào được thì chỉ có là mình bên ngoài thôi chứ không có vào được còn đây là cái à, bàn cái bàn này theo TBL suy nghĩ và đánh giá đây là một chiếc bàn cũng à, rất là lâu về trước chứ không phải là một à, chiếc bàn mới ờ, lắp ráp sau này và đây là một cái ờ, ghế ghế cổ nhiều khi ờ, chúng ta cũng liên tưởng đến đây là một cái vị trí để tổng thống ngồi vừa làm việc vừa à, nghỉ ngơi và à, thưởng thức những cái à, Ờ, ờ, khung cảnh ở phía bên kia nhà giám sát luôn nha mọi người đây phía trên đây là cái một cái mọi người có để ý không phía trên đây á, là có một cái gian giống như là để ờ, đồ hoặc là để những cái thứ gì trên đó được đúc bằng mê nha mọi người được đúc mê giống như là à, lầu nhà lầu trên đó thì phía bên cạnh đây thì cũng có cửa sổ hai bên hai cánh cửa sổ rất là rộng luôn cửa sổ rất là lớn luôn mọi người đây. và đây là một chiếc ghế có ai còn nhớ đến những chiếc ghế salon kiểu này không nhỉ theo TBL e nghĩ ờ, cái chiếc ghế này cũng rất là lâu rồi đó rồi, chúng ta sẽ đến với những cái lan can nha mọi người. Đây là những cái lan can nè. Chiều rộng nó chắc cũng phải 40 cm đó mọi người. Không tới 40, 30. 30 cm đó, nhưng mà dài lắm. TPL ở trong căn nhà này cảm giác rất là mát mẻ luôn mặc dù thời tiết ờ, hiện tại thì nó không hề mát mẻ nha nhưng mà vô căn nhà này thì cảm giác rất là mát mẻ luôn đó mọi người thì ờ, mình không mượn được ờ, chìa khóa cho nên mình chỉ đi bên, được bên ngoài thôi nha mọi người không có đi được vào bên trong đó nhà này thì ban đêm mình có thể mình đi xung quanh nhà trời có mưa cũng không có dột vào đây là lối kiến trúc mà hiện đại bây giờ người ta cũng rất là ưa chuộng cái à, kiểu kiến trúc này luôn nha mọi người để xây được một cái à, căn nhà này thì gia chủ ngày xưa phải nói thuộc dạng rất là giàu có luôn xây dựng rất là khủng luôn tiền bạc rất là nhiều luôn mới xây dựng được một căn nhà giống như vậy nha đây đây là những viên gạch bông thời xưa nè mọi người đó bây giờ sẽ cho mọi người xem những viên gạch bông hồi xưa 20 nha mọi người Đấy, 20 cm nha vuông 20 và bên hông này thì ngày xưa mọi người sẽ à, không có làm nhà vệ sinh ở ngoài xin lỗi nha mọi người ngày xưa thì mọi người không có làm nhà vệ sinh ở trong cho nên ờ, ngày xưa thì họ thường làm một cái căn nhà vệ sinh ở bên ngoài giống như vậy nha mọi người ừ. cái này là chắc ờ, bắt thêm sau này thôi chứ còn ờ, ngày xưa là không có làm nhà vệ sinh ở trong nhà nhà vệ sinh ở ngoài luôn thì đây đây là một cái gian bếp cho mọi người đây là một cái gian bếp và đây là cánh cổng đi vô cái gian bếp này chúng ta sẽ đi vô và xem trong gian bếp này ngày xưa người ta dùng những vật liệu gì để xây cái gian bếp đây mọi người thì cái này à, TB ông nghĩ đây là một cái à, cửa sổ rất là dày luôn mọi người hồi xưa người ta xây dựng rất là dày luôn kiên cố luôn nè trời ơi cái này cũng phải uh, à, 40 gạch ống gạch thỉa chứ 40 gạch thỉa à, không biết là không biết là dùng chất liệu gì để xây luôn mọi người không hiểu hồi xưa có một số à, ông lớn nói với TBL rằng à, ngày xưa xây dựng không có dùng xi măng như bây giờ mà dùng một loại à, chất kích dính khác bao gồm đường và cái gì đó gì đó <laughs> đây mọi người những viên đá nè xây lên cái vách ờ, này đó mọi người Bây giờ chúng ta sẽ ờ, rời đi khỏi căn bếp này và tiến tới một ờ, gian khác đó là một cái ờ, nhà kho có thể đây là một cái nhà kho của những nhà giàu người ta sẽ xây dựng cái nhà kho nha mọi người khí bên trong căn nhà kho này thì TBL cảm thấy rất là âm u luôn đó mọi người xem nè ngói thì cũng ờ, ngói mới đây thôi chứ ngói này là không phải là ngói hồi xưa ngói xưa lắm thì người ta sẽ ờ, lợp ngói âm dương nha mọi người đó căn nhà này xây dựng theo kiến trúc rất là hiện đại luôn bây giờ một số nhà máy Thái người ta vẫn ờ, xây dựng dựng theo cấu trúc này và đây là một cái kho hoặc là theo TBL nghĩ đây là một cái ờ, gian phòng để cho khách ờ, người ta có chỗ nghỉ ngơi chẳng hạn rất là rộng luôn đây gỗ rất là quý luôn thì à, trong kia có một cái à, cái bàn giống như bàn trang điểm vậy đó cho nên gợi nhớ cho TBL đến những căn phòng dành riêng cho khách hoặc là bên cái kho này có thể là dự trữ nguồn à, thực phẩm chẳng hạn còn trong nhà là chỉ để sinh hoạt thôi Đó. phía bên ngoài đây có những cái à, em bé vẽ lên những cái à, bức tranh về căn nhà và những chiếc ô tô bên đây là những à, bức bức vẽ ngọt ngọt của những đứa trẻ này mọi người rồi đây tức là căn nhà này chỉ ờ, khó những cái gian chính thôi mọi người còn những cái ờ, gian phụ như kho và nhà bếp thì vẫn được à, để vậy không có khó lại nha bây giờ thì được ờ, tận dụng lại làm à, chỗ sinh hoạt của hội cựu chiến binh đây Rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã đồng hành cùng TBL những tiết phim này. TBL xin ờ, kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn.